tay người yêu vẫn tay biệt ly em cô đơn trên con đường dài giờ từng bắt anh nào thật cô vì không muốn hai em một sau tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn bực người yêu vẫn vẫy tay biệt ly em đến thăm trên of the spotlight. không tiếp đi tiếp đi quân ơi tiếp đi quân ơi thấy chưa à hay quá <laughs>